là hai tay mic của M12 M12 thì được một sơn mạ một nước sơn uh, nhũ đồng kiểu hơi vàng vàng một chút hơi trắng trắng một chút nhưng mà uh, em nghĩ cái chất liệu sơn này thì nó sẽ bền hơn uh, các loại sơn khác Đấy, giờ em sẽ tay thì được làm bằng nhôm 100% các bác nhé ở đây chúng ta sẽ có hai cái chống lăn nữa hai chống lăn hai màu cho hai bên và dây kết nối đầy đủ pin và đầu thì bây giờ em sẽ mở em ra em quay tay cái tay mic này trước cho các bác xem nhé đó bóc ra rồi các bác có thể thấy đây này tay mic này đó các bác nhìn này long lanh như bức tranh này đầu mic cực kỳ đẹp luôn này đó tay mic bằng nhôm cầm rất là đầm chắc tay logo ờ, chính hãng của thương hiệu TDLTIC được uh, uh, in uh, nổi ở đây và bật lên này em bật lên xem nào màn hình màu xanh các bác nhé rất là đẹp mic này thì đầy đủ chế độ tự ngắt dò sóng sạch và chế độ ngủ nhé các bác nhé không hát nữa thì một lúc tự động tắt để tiết kiệm pin mic này thì hát cực kỳ tiết kiệm pin luôn các bác nhé không hề hao pin với công nghệ mới đó chính vì sao em rất khuyên các bác là sử dụng những dòng mic chính hãng nhập khẩu như thế này đẹp bền và nó sẽ không bị lỗi các bác nhé các bác mua mic bãi thì thứ nhất là cái tay nó sẽ bị sướt soát hết và cái đầu này nó sẽ móp méo nó không thể nào được cái độ đẹp và độ hoàn thiện chất lượng nó được như thế này và cái công nghệ của nó lỗi thời thì nhiều khi nó không có tự ngắt và không có rò sóng sạch nhé các anh nó sẽ bị sôi ủ như cái, những cái dòng mic xịn như thế này đó giá thành thì rất là hợp lý các bác nhé bộ mic này thì được phân phối chính hãng bởi nhà thông minh 17 với giá là chỉ chỉ 2 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé đó nhiều bộ mic bãi em nhìn thấy rất là cũ cũ mà các bác mua 2-3 triệu thì thì các bác mua một bộ mic xịn chính hãng như này có phải là ok hơn không ạ dùng gia đình rất là ok mà được phân phối chính hãng và bảo hành tại thành phố Thái Bình luôn cho các bác nhé trong thành phố Thái Bình thì nhà thông minh 17 được làm một đại lý ủy quyền thì các bác ờ, hỏng hóc gì các bác cứ liên hệ trực tiếp em thì em sẽ đổi trả miễn phí cho các bác tại thành phố Thái Bình luôn các bác nhé đó đại lý ủy quyền của thương hiệu TD Acoustic chính hãng đáy rất là đẹp và trong cái màn hình này mặt màu xanh rất là đẹp đó, các bác nhìn thấy này à, và cái chế độ để em vặn cái này ra em quay cho các bác xem bên trong nhé trong này ờ, nó sẽ có cái nút gạt đây này lâu hai này cái này không phải là mát chép đâu các bác nhé cái lâu hai này là tức là lâu là phòng lớn hai là phòng nhỏ các bác nhé nếu mà các bác hát ở phòng ờ, nhỏ mà đủ sóng thì các bác uh, bật về hai thì nó sẽ bắt sóng gần và nó tiết kiệm pin nhưng các bác muốn hát ở phòng lớn mà cái cái, cái nó không bị mất ấy, tiếng ấy, các bạn bật sang lâu này thì nó sẽ sang phòng lớn các bác nhé thì các bác có thể đi xa các bác vẫn hát thoải mái thì nó sẽ nhanh tốn pin hơn nhưng thường thường gia đình thì các bác chỉ cần bật hai thôi cho em nhé còn trừ khi các bác đi làm sự kiện hay là ngoài trời xa thì các bác có thể gạt sang lâu để làm sao nó thu sóng tốt hơn các bác nhé đó thì nó sẽ nó sẽ nếu mà bật về hai này thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn đó hi đây này lâu đây này các bác này đó là chức năng của cái nút ở bên trong này đó, và cho trong này cho pin vào tay thì tay nhôm 100% nhé được phả được uh, mạ à, phủ bên lớp ngoài một lớp sơn à, nhũ và tiếp là một sơn lớp sơn bóng rất là cao cấp các bác nhé đó rất là đẹp đó, một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu TD Acoustic và bây giờ em sẽ quay cái nội thất bên trong con đầu này cho các bác xem nhé xem là nó có ok không Nhà thông minh 17 thì à, làm rất là nhiều hãng nên là lựa chọn cái đầu vào rất là kỹ các bác nhé. Bên mic của hãng nào hay thì em sẽ nhập nhé. Em làm DBTDCIF. Đó, thì cái mic của hãng nào mà hay mà giá thành phải hợp lý thì em mới nhập nó nó sẽ có sự cạnh tranh giữa tất cả các hãng thì các hãng họ sẽ phấn đấu là làm sao họ cho ra cái chất lượng sản phẩm tốt nhất nhưng mà cái giá thành thì nó phải tối ưu nhất để làm sao chúng ta có một cái sản phẩm chất lượng nhất và cái giá thành tối ưu nhất để phục vụ khách hàng thì uh, uh, em làm rất là nhiều mic thì em lựa chọn mic của TD là một bộ mic giá thành hợp lý chất hình chất âm dày dặn hay đẹp và nước sơn rất là đẹp các bạn nhé giá thành rất là hợp lý thôi chỉ tầm à, như M8 thì tầm 2 triệu M12 thì tầm 2 à, triệu 8 còn M18 là 3 triệu 2 các bác nhé đó em báo giá ba loại mic của Tdeotic đó thì em hơi động một chút này là nó sẽ tự động nó khởi động lên đó có cảm biến ví dụ như các bác đặt xuống các bác không hát một tí tự động nó sẽ ngắt tiết kiệm pin luôn các bác nhé đó và chất âm con mic này thì em đánh giá rất là tốt các bác nhé rất là dày dặn và tốt đó bây giờ em sẽ quay cái đầu cái đầu của TD Autic M12 đẹp mê ly luôn các bác này Nhìn này Đó các nút bấm rất là vuông vức mạch lạc nhé Em rất thích là những cái cái cái thiết kế vuông vức như này Nó sẽ rất là đẹp Nó không bị rối rắm về hình thức đúng không Đó CMC phay rất là dày này các bác nhìn này cái cạnh nhôm này phay rất là mịn và dày đó làm rất là tinh tế em rất thích là những cái mẫu thiết kế mà nó vuông vức như thế này nhìn nó rất là khỏe khoắn và đẹp và nó không bao giờ bị lỗi mốt các bác nhé ở đây thì chúng ta sẽ có một cái công tắc bật ngay đằng trước này là công tắc bật tắt như này nó rất là dễ chứ cái công tắc mà nó nó làm rối rắm quá làm nhiều công nghệ quá thì chúng ta dùng gia đình nó sẽ không hợp đó về các bác sẽ không biết sử dụng là như nào nhưng cái này làm rất là mạch lạc này bật là bật bên này là tắt này bật đây là bật này rất là đơn giản đúng không ạ và ở đây chúng ta sẽ có là tăng giảm volume này đó và chỉnh kênh này, set rò lại sóng này làm rất là đơn giản mạch lạc nhưng mà rất là đẹp và dễ chỉnh các bác nhé ở đằng sau thì chúng ta là vẫn như các bộ mic truyền thống thì chúng ta sẽ có hai cái râu bắt sóng chúng ta sẽ lắp vào đây một cổng uh, cắm uh, vào đường uh, nguồn vào một đường out ra cho tổng hai mic chung còn nếu mà các bác muốn cắm hai mic out ra riêng để chỉnh riêng thì có thể là cắm vào đường Canon này các bác nhé đó rất là đa dạng và bây giờ em sẽ thử cắm cái bộ mic này lên và quay cho các bác xem xem là nó có đẹp không đèn nó có sáng nó có đẹp không và cái chất âm của bộ mic này nó như thế nào các bác nhé đẹp mê ly luôn các bác đó đằng trước màn hình các bác thể thấy đây hai chen hai bên và cái nút chỉnh này sẽ được tích hợp một cái đèn led ở đây nữa các bác nhé bấm nhìn rất là sang trọng chuyên nghiệp này các bác này đó tăng giảm vôn này các bác để nhìn thấy tăng giảm vôn này đây. em lấy nét một chút đó tăng giảm vôn ở trong này và cái thiết kế của nó rất là đẹp công tắc đây các bác chỉ cần bật một nút này bật tắt này. đó tắt rồi các bác bật một nút này đó rất là đẹp và ok đúng không ạ hàng à, sản phẩm chính hãng thì rất là đẹp và thiết kế của cái mặt màu xanh này em rất là thích các bác nhé lên đặc điểm à, nổi bật riêng của những mẫu mic của thương hiệu à, TD Acoustic ở đây trên này các bác có thể thấy đây là mẫu mic à, M8 Pro thì mẫu này thì sẽ không có đèn sáng ở đây còn mẫu 12 này thì người ta nâng cấp lên là có thêm cái đèn sáng ở đây và cái tay của nó được phủ thêm một lớp bóng nữa các bác nhé nhìn rất là sang trọng và khỏe khoắn và cái chất liệu của cái mic này em nghĩ là nó cũng chắc là chất âm nó cũng sẽ dày dặn hơn và cao cấp hơn mà để giá tiền nó cũng chênh nhau hơn một chút thì với ờ, tí nữa em sẽ test thử cái chất âm của con mic này cho các bác nghe xem và trải nghiệm các bác nhé đó một mẫu mic chính hãng đến từ thương hiệu TD Autic được nhà thông minh 17 phân phối chính hãng các bác nhé alo một hai ba bốn năm sáu sáu đây alo alo một hai hai hai alo em sẽ để nhạc nhỏ thôi để làm sao cho các bác nghe rõ tiếng mic nhất các bác nhé ngường thời gian trở về quá khứ một giây tránh lòng bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con được nghe trải nghiệm chất âm của con mic này bằng à, cái tiếng à, hát cùng kết hợp với nhạc và bây giờ để test cái chất âm con mic này và em sẽ test là hát không cần nhạc các bác nhé để cho các bác có thể nghe trải nghiệm chất âm của con mic này rõ ràng hơn xem nó có ok hơn không nhé còn à, các bác ở Thái Bình thì có thể qua trực tiếp nhà thông minh 17 để nghe xem và trải nghiệm trực tiếp các bác nhé đó bây giờ em sẽ test thử một chút rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tòn anh chẳng còn chi chẳng còn chi ngoài con tim héo cho còn lại đến mãi bây giờ đó thì vừa xong là em có test thử cái chất âm của con mic này với một cái bản nhạc karaoke nhưng mà không có tiếng nhạc để cho các bác có thể cảm nhận được cái tiếng mic này nó trung thực nhất như thế nào đó thì anh em nào quan tâm đến những sản phẩm chính hãng được phân phối bởi nhà thông minh 17 thì có thể alo qua số điện thoại của em nhé thì à, em sẽ gửi qua sơ qua một số cái hình ảnh cho các bác xem về cái con mic này chi tiết đó thì anh em nào quan tâm thì ờ, bên em thì hỗ trợ là vận chuyển lắp đặt tận nhà cho các bác nhé trên trong tỉnh Thái Bình luôn đó, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo